đang ờ, phát uh, xin chào các bạn Sau đây đang ờ, phát uh, giới thiệu các bạn ờ, Cần hai khúc Daiwa Phantom Do Daiwa China sản xuất và Daiwa Việt Nam nhập khẩu Cái này khoen bát thường Hiện Hải đang đang phân phối hai size Chiều dài 2m7 và chiều dài 3m15 bát à, gà máy à, phần à, chui cần Đó. Đây qua phan tôm màu ờ, đen xanh à. các feet một mét linh ờ, hai một số cần đấy hai khúc tải trì 100 ờ, gram chiều dài tổng là 10 inch tương đương 3 mét nữa là 15 thu gọn là 1 mét 56 kéo là từ 15 đến 30 à, pound tem của Đài Hoa Việt Nam các bạn đốt ờ, gốc và đốt gốc và khuyên đề ba đây, khoen đề ba đấy ờ, đốt ngọn gần hai chân con này à, rất khỏe ừ, đầu alo do đường kính đầu alo của cần 3 mét các bạn ba ly các bạn chuẩn ba ly à, cân trọng lượng các bạn 359 gram các bạn 57 gram đang dùng sai và đang bị chạm vừa rồi à, chạm là nó hơi bị chạm dưới một tí một trăm bảy tám gram ạ và cần 3 à, mét đấy là cần 2 mét 7 trọng lượng của cần 2 mét 7 đấy ạ ba trăm ba mươi gram ba năm gram đo đốt ngọn bạn xem đường kính của đốt ngọn này tầm ba ba ly các bạn Bali vừa rồi Hải đang uh, à, fishing đã giới thiệu các bạn cần uh, Daiwa Phantom do Daiwa Việt Nam nhập khẩu của Daiwa China Hải đang uh, à, fishing xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang fishing